vào. Okay. Yeah. Uh, How's going today? How is going today? Are you happy or sad today? Hả? Are you happy ừ. or sad today? Các bạn muốn thêm buồn nào? Không. Hả? Thế nào ạ? Không. Hello. Hello. Hello. Oh, Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello. mời con nha. Rồi. Good evening. Cái này cô Ngọc đang phải lắp cái kính vào này không không nhìn thấy cái gì. Qua bên Ngọc còn đang phải lau kính vì là kính mở Đây là cái Mupi của con một Đây đây. Hello. Teacher nè, trời ơi. Nào, gia đình xem xem con kia con nó vàng chưa. Teacher, con Việt nè. Phí Kim Ngân. Hello. Good evening. Nào, trời ơi. À, các bạn ăn cơm chưa? Vân nào, hello Vân. Cảm ơn Linh. Xin chào các bạn. rồi. Chị gì nhỉ? Chào. Bông hoa. Ôi, ai có sinh cô sinh này. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello teacher. hello so excited. Linda, she is so happy today. And how about you? Anh chào anh chào rồi đây này đánh vào rồi đấy mình à cái đó tên con đó là gì là gì ok ok cái gì xin cô về quê à ô sao mà mới xin xin Yeah. Teacher. Hello, teacher. No. Cái đám quả nó dài quá. Cây vào trong này. Nè. Con đống nào một đoạn ra bên kia để mình lấy lấy kia để lấy cái áo khoác. Bao nhiêu đâu mà thấy bao nhiêu? Ok ok rồi ôi lớp mình lớp mình là cứ phải dồn những cái giờ mà mà mà mà ăn cứ phải trễ là một hai phút là ăn cơm đúng không thì hôm sau mình cố gắng là mình uh, mình vào sớm nhá mình vào sớm hơn một chút nhá ok đấy không nhở cô con là cố gắng là mình vào sớm hơn một chút để mình có thể điểm danh nhá mình điểm danh xong mình còn học nữa phải không chứ vào muộn thế này thì làm sao mà mình điểm danh kịp được right nhưng mà thôi, bây giờ chúng mình nào chuẩn bị lấy điện thoại ra là các bạn đăng nhập vào Class Dojo. Đồng thời nhá, đồng thời là các bạn hãy ờ, comment tên của mình này, hãy comment tên của mình ở trên phần chat để cô có thể điểm danh nhá. Ok, các bạn đã đều có link, uh, đều có mã QR Class Dojo của mình rồi đúng không nào? Rồi chúng mình bắt đầu là một là lấy điện thoại ra để mình tự đăng nhập vào Class Dojo nhá. Hai là mình bắt đầu đăng tên ở trên này để cô đọc nào bạn võ minh khang nào right võ minh khang rồi xem nào xem các cái tên hôm nay nào rồi yêu cô ngọc nè <laughs> trời ơi cái bạn cô yêu cô ngọc thì phải ghi tên ra đây nhá rồi vũ phương nhi này bùi thùy dương này đây lớp mình hiện tại bây giờ có 90 bạn trong class dojo và có mấy bạn thì vẫn chưa mở được trứng của mình nhá ok vũ kim lưu vũ lưu kim ngọc à ok cô ơi con mãi mới vào được ừ rồi các bạn nhớ là đi vào sớm nhá đây này hôm nay này bởi vì vào sớm thì mình ổn định hơn nó không bị lỗi zoom đúng không nhiều bạn là đang không có vào được zoom đó uh ừ -huh nào đây nhá các trứng các bạn này có bạn thì mở rồi có bạn thì vẫn chưa mở được ok trần diệu anh rồi trần duy phong cô ơi, lúc cô cởi kính ra cô giống người khác <laughs> ok rồi cô cái này cô công nhận nào các bạn nào lấy class dojo của mình ra bạn ngọc lan vũ ui thế thì phải xem nào hình như là chưa có cái tên à, lan đâu đấy không có thì phải ờ, bảo ngay nhá đúng không nhỉ Ngọc Lan Vũ nào Vũ Lan Ngọc đúng không con ghi tên là Vũ Lan Ngọc đúng không nhỉ có thể là chưa có đâu ồ ôi thiếu sót quá rồi thế là đây nhá dành cho bạn bạn nào vẽ lên bảng đấy không được đâu nha trường duy phong nha tắt ngay nha cứ không, tô giang không vẽ lên bảng nha rồi có thể hư thế nhỉ nào các bạn nhỉ đinh tô giang à đỗ bảo an này ừ, nguyễn lương hà an trần anh huy nguyễn thái thịnh nha cô ơi mở sao ạ mở gì mở mở class dojo hả tô giang có không giang có mà hôm nay có hôm bạn nào mà phải comment tên cơ như nếu các bạn không comment tên đầy đủ là cô bên đội ngũ người ta không add được tên các con đâu đấy cái này có rồi nha có ở trong file này nhá rồi tiếp theo bạn Giang là Đinh Tô Giang có rồi mà Đinh Tô Giang mấy lần lên bảng là cô còn tích điểm vào cho cơ mà sao lại không có được đúng không Tú Uyên á Tú Uyên tên là cái gì đầy đủ là gì nếu mà chưa có tên đầy đủ là không biết đâu như Uyên là không có tên không có tên trong này Uyên comment lại tên cho cô nào Ờ, cô ơi con chưa thấy mã của Khánh Bình cô ạ. Tên đầy đủ của Khánh Bình là gì ạ? Tại vì là thường thường nếu mà không comment tên đầy đủ thì sẽ không có tên ở trong Class Dojo ấy ạ. Khánh Bình tên đầy đủ là gì ạ? Võ Ngọc Khuê rồi. Vũ Ngọc Lan. Uhm, thế con tên là gì? Con tên là gì? Con tên là gì? sao lại comment tên của mẹ ở đây à cái có nghĩa là mẹ comment ấy hả thì mẹ phải comment tên của con chứ bây giờ cô lại nhớ ta rồi thì mình cứ xóa vào đây đi nhá rồi mình xóa rồi cô khổ ghê cơ nào các bạn comment tên là Trần Anh Huy nào bạn nào là bạn mới thì các bạn comment tên là con là học sinh mới nhá ok Ừ, Trần Anh Huy. Trần Anh Huy có rồi nhỉ? Ừ. Minh Phương, Lưu Cao Khánh Bình rồi. Nguyễn An Nhiên. Cô ơi tên con đâu? Thế con tên gì? Khổ quá. Con tên gì con phải comment ra chứ. Để mình còn xem chứ. Cô ơi mã của Lưu Vũ Kim Ngọc. Có nha, Lưu Vũ Kim Ngọc có ở trong trong trong danh sách nha tại vì cái tên này rất là hay cho nên là cô nhớ là có đấy mà nếu mà nhỡ có bị xóa đi thì đấy thì mình sẽ chuẩn bị lấy cái mã mới nha nào lưu vũ kim ngọc nào đây rồi cô cứ ghi đây xong tí nữa đến cuối giờ cô gửi lại nhá lưu cao khánh bình Đặng Hoài An à Đặng Hoài An hả Hoài An à, nhớ nhá bạn nào bạn mới thì nhớ comment cho cô nào có rồi nhỉ nào cô đọc nào Nguyễn An Phú này rồi trời ơi Khánh Bình như con tên gì Khánh Bình mới được chứ cứ tên con tên con biết sao đúng không nhỉ con comment tên này đủ cho cô nhá phạm phú tiến minh này cái gì đăng khôi đăng khôi đây cái gì đăng khôi mới <laughs> được đúng không các bạn đều comment tên đầy đủ các bạn mà bởi vì có rất nhiều bạn tên giống con đúng không thì mình phải có họ thì mình mới comment được mình mới có thể điểm danh vào đây được chứ phân biệt chứ đúng không nhỉ Nguyễn Đức An chưa khởi mã cô ơi nào xem nào có tên nha Nguyễn Nguyễn Đức An có tên ở trong danh sách nhá mình về tìm lại nhá mình về tìm lại trong danh sách cho cô nhá Đỗ Bảo An á Bảo An có mà Ôi, chắc chắn là có luôn ồ hí chết rồi ôi lại xin lỗi Đỗ Bảo An nhá thì tí nữa cô gửi lại mã nhá ôi trời ơi ôi cô giáo già nó giả quá rồi sao lại quên mất tên con bởi vì bảo an lại rất hay ở trong lớp và cô cũng nhớ tên bạn này mà sao lại thiếu nhỉ rồi thế chút nữa cuối giờ cô gửi lại trên nhóm con nhá rồi con mới vào bạn Hương Quỳnh Hương Quỳnh lớp 3 ờ, Hương Quỳnh tên đầy đủ là gì nhỉ con comment tên đầy đủ cho cô nhá quái vật của con xấu quá vậy cô ơi mình sửa được mà mình sửa được mà mình thay avatar mà cô ơi con mới học Ừ, thế Tú Uyên tên gì? Tú Uyên comment lại cho cô tên nào. Tú comment lại cho cô tên đầy đủ nhá. Vì Dương, cô trên Zalo không có chỗ mở chứng hả cô? Ừ, cái này khó trả lời quá nhỉ. Hôm trước cô hướng dẫn rồi. Minh Phương. Happy. Con nhờ cô cho bé Tú Uyên ạ. Uhm, bé Tú Uyên tên đầy đủ là gì ạ? Họ ấy ạ. Nguyễn Tú Yên, Trần Tú Uyên hay là Phạm Tú Uyên hay uh, Nguyễn Ngọc Tú Uyên hay gì ạ? <laughs> Phạm Kim Thanh, Nguyễn Ngọc Bảo An. Con mới vào cô ạ. Cô không cái này không không không. Yes. Rồi, thank you Hiệp Phạm nha. Khánh Bình, Cao Lưu Khánh Bình rồi. Đặng Hoài An xin mã. Hoài An có tên chưa? Hoài An hôm trước đã ờ, hôm trước có đi học không? Hoài An hôm trước có mã ở trên Class Dojo rồi nhá. Ờ, cô có gửi link danh sách ở trên Zalo rồi nhá mình uh, lên trên đấy mình tải xuống rồi mình xem là tên của mình ở đâu để mình quét mã nha ok nào còn những bạn mà đã có tên nhá các bạn đã lấy điện thoại ra để để để quét mã chưa để quét mã chưa các bạn đã lấy điện thoại ra để quét mã để đăng nhập chưa Nguyễn Ngọc Diệp rồi Nguyễn Ngọc Bảo An Bảo An có Bảo An có tên mà đấy nó có rồi cho nên là nó không áp được nữa đây này có rồi nhá các con cái chữ A này nó ngay đầu thôi cái danh sách có chữ A mà chữ, à, chữ A đấy thì nó ngay đầu thôi chữ A này lớp mình nhiều bạn an lắm mình cố gắng mình xem nhá mình xem lại nhá Vũ Phương Nhi, Nguyễn Phạm Tú Uyên, rồi Nguyễn Phạm Tú Uyên à? Uyên. Rồi bạn Nguyễn Phạm Nguyễn Phạm Tú Uyên có tên rồi nha. thì cuối giờ thì cô sẽ gửi lại uh, một cái danh sách mới của các bạn nha. Happy. Cô ơi, có tên của con không ạ? Con ghi luôn rồi. Thảo á con tên gì mỗi mỗi một lần dùng một nick Thảo á Phạm Hiên Thảo Ý. cả lớp ơi đợi cô một xí xem nào đấy Phạm Hiền Thảo có tên rồi nhá ôi cô không già cô xinh mà ôi sao mà lại động viên thế <laughs> rồi nào bây giờ cả lớp đã sẵn sàng chưa để mình uh, bắt đầu học nào cô thấy là điểm danh xong rồi đấy hôm nay là lớp có vẻ hơi vắng một chút tại vì chắc đầu tuần ha lớp có vẻ hơi vắng một chút ha thôi con có nha con ờ, nhi nói gì yes okay now so If it's total today, we have uh, 92 students, but some student today was absent because some reasons uh, maybe they have the classes, maybe they need to study another subject, or maybe they need to go outside. Yeah, so today we just have the 57 students now, but Okay, don't worry. Today we will try to play the quiz. Okay, try to play the quiz about okay, about fruit and drink. Um, quyết định là lớp mình nếu mà đầy đủ cơ, đầy đủ thì mình có thể là hôm nay mình sẽ chia nhóm. Tuy nhiên là hôm nay lớp mình không có đầy đủ cho nên là mình sẽ làm một cái um, uh, một một cái kiểu làm bài tập khác ok nào vẫn là quiz gì của mình thôi ok vẫn là quiz gì của mình thôi nhưng mà hôm nay mình sẽ comment nhá nào các bạn có điện thoại không các bạn đang có điện thoại không có bao nhiêu bạn nào mà đang ờ, dùng có có có đang dùng máy tính và có điện thoại riêng ấy no no nào so với những bạn nhá mà đang có uh, gì nhỉ thôi nào con các bạn hay học bằng điện thoại đúng không vậy thì bây giờ là mình chuẩn bị uh, review nào um, các bạn chuẩn bị nha mình làm bài tập nào để ôn lại bài hôm trước food and drink để khởi động nhá where is it day. Yes. Okay. So we need to focus on the task and then you comment the right answer. Right. Nào các bạn nào đã chuẩn bị nào một cốc nước và một đôi tay nhanh chưa? một cốc nước và một đôi tay nhanh để comment đáp án chuẩn cho cô nhá. Now, so, are you ready? Are you ready? Các bạn đã ready chưa? Các bạn đã ready chưa nhỉ? Nào, để cô bấm start cái này cả lớp cùng khởi động một bài nào. Nào, cả lớp cùng khởi động. Yes, yes, okay. Yes, now, so, cả lớp nào mình cùng tập trung nha và cả lớp cô sẽ sau khi buổi học này cô sẽ xem cái phần chat xem là bạn nào comment nhanh và chính xác nhất từng câu hỏi nhá Okay, so we need to start. Okay, can you tap the answer? What is this? Aha. You know the answer now. Haan said is salad, right? Salad. Good job. Okay. Okay, next. What dot dot dot do you have? What? Okay, now what what? What What? Ah, yes, Hiệp Phạm comment first. Do. Exactly. Okay, next. What dot dot dot she have? What dot dot dot she have? Các bạn comment cả tên ra nhá. Đúng rồi. Nếu các bạn comment 1 2 là cô không biết đâu, cô không đọc được đâu đâu bạn nào đây bạn Hải Vân này trước bạn Hải Vân có bạn Phạm Miền Thảo này có Vũ Phương Nhi này có Khánh Vân này mọi người comment đầu tiên là ai đây cái gì VTA là Vũ Trung Kiên đúng không ai ta ai ta Vũ Trung Kiên thì phải Nhi Nhi comment đầu tiên does exactly what does she have good Okay, next. Um, what has she got? Look at the picture and comment for me. What is? Full sentence nha, các bạn không comment 1, 2, 3, 4 nha, cô sẽ không đọc được đâu. Ok, bạn nào comment cả cả các bạn hãy dành thời gian để comment cả cả dòng nào. Yeah. Tôi hãy dùng thời gian để comment cả dòng viết nào. Đây, Khánh Bình nào. She's got fruit. Ok nào, ok. Đúng rồi, Khánh Bình cộng một điểm nha. She's got fruit. Good job. Okay, so what is this? What is that? What is this? Okay. Can you? Can you? Can you? orange fruit juice juice juice now juice juice she's got fruit lemon juice nào biết là juice nhưng mà nó là cái gì juice mới được chứ orange juice okay good job orange juice đây là juice đó juice tụt rồi Uh, look and choose the correct sentence. What what does she uh, he has cả câu nào cả câu nào cô cần cả câu nào cô không có biết là một hai là cái gì đâu nha làm bài cần nhanh thì mới một hai thôi chứ bài này không cần nhanh nào, he has some ice cream hay là he have some ice cream? He has some ice cream laptop của Nguyễn An Phú. Ok, thank you Nguyễn An Phú. Nguyễn An Phú cộng một điểm nha. Mặc dù là đánh sai chính tả chữ has thành chữ há đấy. Ok. Look into the correct sentence. Look into the correct sentence. Now, so look at this. I have some French fries or I has some French fries. Ye, I need some sentence. I need some people. Nào, bạn Triệu mẫn nhấn là I have. Và chính xác rồi Triệu Mẫn nha. I have some French fries. Okay, it's a difficult question. We have Wednesday, next, the next day, Friday, or Saturday. So can you? Ah, I see Nguyễn An forgot another another yeah Thursday. Nhưng mà nhớ là phải viết hoa nha. Thursday. Không được viết thường, phải viết hoa nha. Thursday. Good job. Ring ring. Ring ring. Ok, cái từ vừa nãy là juice, right? first day. Now, so Monday, dot, dot, dot, and then we have Wednesday. So what is the date between Monday and Wednesday? Yeah, Tuesday. Bạn nào comment đầu tiên đây? Tuesday. À, ok, Hải Vân nha. Thank you Hải Vân. Hải Vân đầu one plus. Hải Vân có một điểm nữa nha. Tuesday. Okay, take all salty food. Take all salty food. Now hãy tích vào các uh, những cái ô mà đồ ăn mặn nào. Salty food. Nào, trong cái chỗ này thì các bạn nghĩ là đây là đồ ăn mặn đây. một ba bốn Nào, cái này cô cho phép comment uh, uh, số mà cho nó dễ nhá còn bạn nào mà comment được cả từ ra cộng điểm luôn chưa thấy bạn nào comment cả từ ra tất cả nhá có rất nhiều bức tranh nào thấy bạn An Phú với cả bạn Phú Phiến Minh là đã comment đúng là số là 134 này à, nhưng không có ai comment ờ, cả cả cả cả chữ ra thì hiện tại thì không có bạn nào có được điểm này nhá ok Good. Salty là đồ mặn nha. Okay, write the word in the correct order. So, nhanh nhanh nhanh quickly quickly là nào nào. Ok, nào ai ai ai comment nhanh thế này. Uh, Khánh Bình. Ok, thank you Khánh Bình. Nào còn các bạn khác nào? Ồ, oh, các bạn khác comment cũng rất là nhanh, nhanh đúng rồi. Yes, it's water, right? Đến nước lọc nha. W a t e r water ok water hoặc là nếu mà nói giọng anh mỹ thì mình sẽ đọc là water ok good job Okay, next we need to take all the sweet food mình phải nhấn vào các từ mà là đồ ăn ngọt nha sweet food ok các bạn hãy comment cả tên của món ăn ra để cô có thể biết rằng là cái các bạn có biết viết cách viết của cái từ đấy không nhá nào sớ có rất nhiều đáp án ở đây Ok, Hiệp Phạm comment rất chính xác. Donut and ice cream. Good. Hiệp Phạm plus one. Okay. Um, what is this? What is this? Rise, thank you Hà An, rise. Ờ, oh, từ từ. Not now. Okay, look at this. Wait is the old one out. Cái từ gì mà nó là cái từ rất là không uh, trùng khớp ở trong cái nhóm này nào. One one có bạn có biết. One ba rồi. Thank you Khánh Bình luôn chuẩn. Khánh Bình tuyệt vời. That con rồi. That, that. Okay. Good job. What is this? What is this? What is this? Sandwich? A burger? Hamburger? A burger? Okay, thank you class. Burger. Nè, comment nhiều quá. Không kịp đọc. What is that? What is this? Oh, đây, đây, đây, đây, đây. tôi tua lại cái xem nào. Ai ta? À, Hiệp à, lại điểm tiếp à? Ôi rồi Hiệp hay là Giang đây? Nhìn thấy chị Giang đang làm <laughs> cake. Ok. Hai chị em. Ah, ok, so next, next we have the end. So Chà, lớp mình caught the quiz. Ok, good. Có vẻ như các bạn là rất rất chắc về cái phần food and drink là cái chủ đề mà các bạn rất là ưa thích đúng không? Bây giờ thì mình sẽ học kỹ hơn nha. Sau bài quiz thì mình mới chỉ học về từ thôi đúng không nhỉ? Mình mới chỉ học về new words hôm trước thôi về nào cake rồi là um, salad. Ok, something else about this about fruit and uh, food and drink. So today we will study about um, food and drink, but more detail. And we will study some sentence about this, right? Okay, start share here. Oh, this just um, a little bit warm up. Okay, nó chỉ là một cái phần gọi là warm up thôi, đúng không? Khởi động nhẹ nhàng lớp thôi, rồi cả lớp cảm thấy sao? Đã nhớ um, chút gì chưa? Rồi, các đã thấy um, nóng người chưa? Đã thấy nóng người chưa? Yes, Khánh Phân say yes. <laughs> đã, đã thấy nóng người chưa nào để mình chuẩn bị là mình vào cái bài học. Ui vẫn chưa, thế là mình cần phải có thêm một cái bài nữa nó phải hoành tráng hơn đúng không? Bây giờ nó phải hoành tráng hơn thì lúc đấy là mình học thì mình mới cảm thấy là ui rồi mấy từ này dễ lắm hả? I'm à, not hot nào? <laughs> no vẫn, vẫn muốn tiếp à vẫn muốn phải phải phải chơi tiếp à nhờ nó phải học đã nhá các con nhá về mình phải học kiến thức mới mình mới có thể có bài tập để làm tiếp được đúng không so now come back to the class today we have this um can you see the screen can you see the screen yes or no can you see the screen yes okay thank you we need to study about this one now mình có thể uh, uh, ôn lại bài cũ một chút nha hôm trước mình học về 12 từ vựng uh, about food and drink ok mình học 12 từ vựng về đồ ăn và thức uống ok we have orange right orange yeah, orange và cái âm mà mình luyện đi luyện lại đó là âm j right âm j orange và từ tiếp theo là grape grape nhưng mà đây là có nhiều nho thì mình sẽ đọc là grapes right grapes okay good nho cô rất thích grapes luôn hot dog right hot dog okay hot dog hơi khó đọc một chút hot dog right hot dog ôi nguyễn ngọc diệp nguyễn ngọc diệp luyện tập rất chăm chỉ cô chẳng cô sẽ cộng nguyễn ngọc diệp một điểm cô vừa nhìn thấy nguyễn ngọc diệp xong đang luyện tập tuyệt vời nào tiếp tục nào đấy tôi giang vỗ tay cho nguyễn ngọc diệp luôn nào tiếp tục nào các bạn luyện tập theo nào à, tiếp ice cream ice cream đúng không nhở hơi khó một chút nhở ice cream nào các bạn lọc nào ice cream rồi tốt lắm nhá không được mở âm ví dụ bạn nào mà đọc là ice cream với cả à, ai ai kim hay là ai cream gì đấy là là là không được đâu nha đúng không <laughs> ok ice cream right ice cream okay one more time we have ice cream good i know that you got the good pronunciation right ice cream okay listen ice cream good ice cream Good. Now next. Ôi cái món này cực kỳ ngon luôn ý. Cái món này nó có một cái miếng beef hoặc là một cái miếng chicken right. Mình có một mình có một cái lát bò hay là một cái lát uh, um, gà nhà xong thì có cả rau đúng không? Nhưng mà không thể nào bằng bánh mì Việt Nam được. Ok đúng không? Chuẩn bánh mì tay bà làm right. Nhưng mà cái này thì mình cũng phải học cái từ này thôi. Đấy, từ hamburger right? Hamburger. Yeah, hamburger. Now one more time hamburger trông nó giống cái bánh mì uh, truyền thống của Việt Nam đúng không và nhưng mà không ngon bằng đâu of course luôn nhỉ <laughs> ok trời ơi cười nào next thế còn cái này sao các bạn có thấy cái này ngon không pizza pizza pizza ôi rồi chuẩn luôn bạn nào đây Thủy Dương nha Thủy Dương học tích cực lắm Thủy Dương đọc luyện mà phải đến đâu Thủy Dương đọc cô cái nào Pizza. Nào, pizza. Pizza. Good. Rồi Trúc Linh đến Trúc Lâm nào. Pizza. Pizza. Ok, good. Nào Ngọc Nhi đâu nhỉ? Ui, Ngọc Nhi nào. Ngọc Nhi mở mic con ơi. Pizza. OK pizza. Pizza. Ok, đúng rồi đó. Pizza, right? Pit, đúng không? Pizza, đúng không? Nó đọc là pit luôn này này. Pizza, right? Pizza, right? Ok. Nào, mình tiếp tục nào. Mình đọc cứ đồng âm đi, xong thì mình đọc chậm thôi. Mình cứ đọc chậm, mình phát âm chậm thôi. Xong thì dần dần, dần dần, dần mình đọc nhiều thì nó thành quen á right? Now, so next. Today we have the task two. Listen, say, and then we write. Okay, có biết là một số bạn ở trong lớp mình thì chưa có biết viết đúng không nhỉ? Bởi vì các em mới có 5 tuổi và lớp 1 thôi. Nhưng mà các anh chị lớp 2, lớp 3 thì đã biết viết rồi nha. Cho nên các bạn nhớ là comment phần chat để cô xem các bạn viết thế nào nhá. Rồi, so listen, say and what mình có ba nhiệm vụ là bây giờ mình sẽ nghe này nói và sau đó mới viết được không nhỉ bây giờ cô với các con cùng nghe chưa nhá we first listen okay are you ready are you ready of the class ôi dồi ôi bánh mì made in Việt Nam bằng bằng không thể đếm xuể <laughs> So are you ready? Are you ready? Yeah, thank you. Thank you, Mỹ Khánh Vân nha. Yêu lắm nào. So. Page 83. Activity 3. Listen and say. write. 1. She's eating grapes. 2. He's drinking milk. 3. They're eating cake. 4. She's drinking juice. 5. He's eating a sandwich. 6. They're eating pizza. Okay, today we have six sentences about what is she or he eating or what are they eating, right? Họ đang ăn gì hoặc là cô ấy hay anh ấy đang ăn gì rồi. Look at the first. Now, so, mình chuẩn bị nào, mình listen rồi đúng không? Bây mình say nhá, mình cùng nói nhá. Page 83. Activity 3. Listen and say. Right. One. She's eating grapes. Okay, first, She's eating grapes. She eating grapes. Nào các bạn đọc theo cô nào. Read after me. She's eating grapes. Nào bây giờ cô mở cái ờ, cái cái màn hình ra xem có những bạn nào đang đọc nào. Ngọc Khuê nào. Hello teacher. Hello Ngọc Khuê, can you read aloud the sentence here for me please? She eating breeze. Nào, đọc lại một chút nhá. Nào, she's she's Nào, đúng rồi, she's có âm gió nhá. She's she is đấy. She is đó. Ok, she's she's eating grapes. Grapes. Eating grapes. Đúng rồi, nào con đọc nhanh một chút nào. Grapes. She's eating grapes g p đồng g r a p đúng không grape grape nào grape grape grape không phải grape nếu mà grape là là gì đúng không là tuyệt vời đúng không nhưng còn đọc là grape này khi đọc đóng đóng khẩu hình miệng nhỉ grape grape, grape. đúng rồi chính xác grapes grapes rồi chuẩn luôn sửa cái là được ngay nào con đọc lại cả câu nào đọc chậm thôi she's eating grapes she's eating grapes tốt rồi con gái chuẩn tuyệt vời cộng điểm nha yeah. ok nào có bạn nào không nào bạn nào muốn sửa phát âm nào giơ tay cho cô nào bạn nào muốn sửa phát âm nào có Ngân xem là của các bạn ồ nào thử Nguyễn Hoàng Ngân Nguyễn Hoàng Ngân có giơ tay không hay là Nguyễn Hoàng Ngân à OK Nguyễn Hoàng Ngân, right? Can you? Hello, teacher. Oh, good evening. So, can you read aloud this sentence for me, please? Okay, teacher. Hmm. She eating grapes. She eating grapes nào vừa nãy vừa <laughs> sửa cho Ngọc Khuê rồi cả lớp đúng không vừa sửa cho Ngọc Khuê rồi đúng không nhỉ mình phải là grapes right grapes grapes đúng không grapes rồi tốt đấy phải phát ờ. âm ngay từ đầu đúng không chứ không phải là để cho các bạn âm các bạn phát âm trà ăn trà lưa ra xong rồi <laughs> đúng không mình lại để phát âm sai đúng không nào cố gắng lên con nhá con đọc cả câu nào con đọc đúng rồi đấy Now she's eating grapes. She's eating grapes. Rồi tốt lắm Nguyễn Hoàng Ngân nha. Rồi cố gắng học tập nha con. Thank you Nguyễn Hoàng Ngân Thank nào you. tiếp tục nào. Someone is eating grapes, right? Ui cái chùm nho này trời ơi cô chỉ có phút mốt là xong rồi. <laughs> Đúng. ok nào còn tiếp tục nào. Two. Two. He's drinking milk. Okay. He's drinking gì nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. He's drinking. Ôi, Nguyễn Ngọc Anh à? U trà, Nguyễn Ngọc Anh đã comment rồi. He's drinking milk. Good job. Có bạn có comment hết cho các con rồi đấy. Có, có các anh chị mà đã comment hết cho các con để con đọc đấy. He's drinking milk. Nào bạn nào cần sửa phát âm nào giơ cái tay lên nào, giơ cái cánh tay lên nào để cô còn xem là cô còn uh, sửa nào. Úi dồi ôi Phạm Phú Tiến Minh đâu rồi? À, anh chàng đẹp trai của tôi đâu rồi? Nào, hello, hello hello. Ask to unmute đây em bé. Mở mic cô nào. Trần Nguyên Khang nữa nhá. Nào bạn Phạm Phú Tiến, vâng. minh, Trần Nguyên Khang đúng không? Hai bạn chào nhau cái nào. Hello. Hello. Rồi. Hello. Rồi hai anh em, hai bạn đúng không? Nào, cùng coi như là ờ, xem bức bức tranh true cho cô nha và đọc đồng thanh cho cô nào. What is he drinking? Đọc cơ mà con ơi. Milk. Ok. Nào, how about Trần Nguyên Khang? What is he drinking? Milk. Milk. Milk anh Tiến Minh dạy lại cho Nguyên Khang cho cô nào nào chỉ lại cho em Nguyên Khang Milk Milk Milk Ôi rồi. Milk à, Thế này là Tiến Minh hôm sau là phải à, đăng ký làm trợ giảng cho cô nhá Được không? <laughs> Rồi Trần Nguyên Khang thấy anh Tiến Minh dạy dễ hiểu không? Có Được đúng rồi bây giờ hai anh em mình cùng đọc nhá He's drinking milk He's drinking milk Nào he's drinking milk. Thế con làm được. He's drinking milk. Nào bây giờ anh ờ, Phạm Phú Tiến Minh đọc trước cho cô nào. He's drinking milk. He is drinking milk. Milk. Milk. Tốt nào bé em bé Trần Nguyên Khang nào. He we is drinking, drinking milk. Okay, good job. He's drinking milk. Oh, các bạn có nhìn thấy rồi. Tôi không Ok, sorry, sorry. Ok, nào, tốt rồi. Nhớ nha các bạn nha, nhớ có âm gió này. He's drinking milk, right? Good job. Và không được bỏ âm gió cô nha. Rồi, cảm ơn hai anh em. Thế là lực lớp này còn rất nhiều trợ giảng đúng không nhỉ? Tiếp tục nào. Hai anh em mỗi người cực cộng một điểm nha. Vì đã có team quốc này, đã hỗ trợ em cùng học này và em rất hợp tác với anh nha. Nào, tiếp tục nào. Three. Three. They're eating cake. They are. Four. She's drinking juice. Ui, ui, ui, nhanh quá. She's drinking juice. Four. Cake. Drinking milk. Three. They're eating cake. Nào, they are. They are gì ta? They are để có comment nào cho cô biết không? Ôi dồi ôi, Thùy Dương luôn, Thùy Dương Pantado. Đỗ bảo anh, Đỗ bảo ăn Pantado tuyệt vời quá <laughs> they are they are eating cake right Thùy Dương cũng comment ngay sau đó luôn they are eating cake right bây giờ cô xin mời Bảo An và Thùy Dương nào bạn Bảo An và Thùy Dương nào để cô tìm tên nào bạn Đỗ Bảo An này ok hello Bảo An hello teacher ok nào how about Thùy Dương nào Thùy Dương, can you hear me? Hello, teacher. Okay, great. Nào, hai bạn có đang nghe cô nói không? Yes. yes. Ừ, hiện tại bây giờ là lớp bình đông quá cho nên là cô không có nhìn thấy các bạn ở trên màn hình đâu. Cô mới chỉ nghe giọng <laughs> thôi. okay, so um, what are they eating? They are eating cake. Oh. Uh, Bảo An is speaking or Thùy Dương is speaking? Nào bảo An first nào, bảo An first nào. What are they eating? They are eating cake. Okay, how about Thùy Dương? Do you agree with her? Thùy Dương, Thùy Dương. Thùy Dương có thấy bạn Bảo An nói ờ, là they are eating cake là đúng không? Đồng ý không? Yes. Nào, yes. Thùy Dương đọc lại cho cô nào. What are they eating? They They are eating cake. Ui dồi, chà mình ôi, hai cái bạn này phát âm chuẩn thế. Ừ. Học sinh Pantado à, đúng không? Đúng không? Các con còn đang học trong Pantado đúng không? Để ghi tên Pantado đấy. Dạ. Đúng không? Hai bạn đều đang học ở Pantado hả? Yes. Dạ. Ok, trời bảo sao chuẩn thế. Thế các con học cô nào? Bạn Bảo An học cô nào? Um, lúc trước thì con mới vào lớp cô thì con uh, cũng học ở các um, trường khác rồi ạ. Ừ, thế là con các con đã có rất chủ động trong việc học tiếng Anh đúng không? Vâng. Rồi tốt rồi nha các bạn nha. Thấy bởi vì là những cái bạn nào mà có cái giọng tiếng Anh mà tự tin này cô đọc cô nghe qua cô biết liền luôn là các bạn Ok, so nào cô cảm ơn hai bạn nha, Cô rất ấn tượng đấy. Và các bạn hãy cố gắng học tập tốt nhé, Cái giọng này khá là ấn tượng nha. They're eating cake, right? Rất tự nhiên. Rồi, ok, nào tiếp tục nào. We have uh, what is she drinking? Nào cả lớp nghe cho cô nào. Four. Four. She's drinking juice. She's drinking. Five. He's eating nào what is she drinking các bạn comment cho cô là những anh chị lớn comment cho các em nhỏ biết nào rồi Hải Vân Hải Vân nào she's drinking juice right she's drinking juice võ Minh Khang Minh Khang em bé vẫn comment nhiệt tình juice right juice okay so Thái Thịnh juice nào đây là một bạn nào một bạn nào rất thích cho cô nào bạn nào mà cần các bạn cần Triệu Mẫn nào Triệu Mẫn nào hôm nay thấy cái chị lớn Triệu Mẫn này cũng rất là ok này Hello Triệu Mẫn can you hear me Hello teacher ôi sao mà nghe cái là thấy năng lượng ừ, tròn trề luôn thế này mà cô mà đang ốm mà cô nghe xong cô cũng thấy tràn trề hết cả năng lượng đây nào <laughs> what is she drinking she's drinking juice Okay, great. Và cũng khá tò mò nha. Thế how about this? Picture five. What is he eating? He's eating. Can you guess? Tôi có thể đoán là anh ấy đang ăn gì không? Ba mì, bánh mì Việt Nam à? <laughs> Ông Triệu Mẫn đâu? Ô, oh, chết Đây, đây, đây, đây. Thế cô cho nghe tiếp xem là làm gì nhá. He's eating a sandwich. Now, so what uh, is he eating? He's eating a sandwich. He's eating a sandwich, right? A sandwich. A sandwich. Tốt, good, good. Now, the last. Câu cuối cùng, câu cuối cùng. Câu cuối cùng nào để cô xem nào. Six. Six. They're eating pizza. They're eating. They're eating. Eating. They are eating pizza. Ồ, oh, chị Triệu Mẫn trả lời luôn cho cô này. They're eating pizza. Nào, bây giờ các bạn nha, cùng comment cho cô nào. Tất cả các bạn comment cho cô đầy đủ nào. Từ câu 1 đến câu 6 nào. From 1 to 6. Ok. Tất cả các cái từ mà để cô viết lên đây nhá. Nào, các bạn nào comment nhanh nhất không? Nào, từ 1 đến 6 nhá. From 1 to 6, right? From 1 to 6. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 words here. And I need you to comment all the words. Chỉ comment từ thôi. Chỉ có comment từ thôi. Right? Comment từ thôi các con nhá. Comment từ nào. Nào, có bạn Ngọc Khuê đầu tiên. She is eating grapes nào cô sẽ viết lên đây nhá viết lên đây cho các bạn cùng cùng ôi cái bút ôi bảo sao cắm cái bút cắm cái bút viết mà mà lại cắm cái bút chuột rồi đây nào mình viết lên đây nhá các con nhá grapes g r a p e s trees eating grapes okay He's drinking now. rồi. Cảm ơn Ngọc Khuê. He's drinking milk. Oh. Milk. They are eating. They are eating. Thank you, cake. Right? Um, Nào, he, she's drinking. Ôi, trời ơi, cảm ơn Ngọc Huyền nhá. Tuyệt vời con ơi. Rồi, Ngọc Huyền đã comment hết. Juice. J, U, I, C, E. Juice. Now, next, he's eating. He's eating Eating what? Is eating a sandwich, right? A sandwich. Thế là viết như nào? Viết như nào ta? Các bạn nhớ viết từ sandwich như nào không? <laughs> sand sandwich nào sandwich bên như nào biết không úi dồi ôi một phát một phát mà bây giờ nhiều nhiều từ nãy giờ học xong rồi bây giờ không biết viết từ từ sandwich như nào nào các bạn comment đúng cho cô nào cô mà nhìn thấy đáp án cô cộng điểm luôn này nào sandwich sandwich rồi phạm phú tiến minh đúng không uh, ờ, VTA là cái bạn uh, cái gì trung kiên à đúng không rồi rồi nào ờ, đúng rồi đấy vừa nãy cô thấy có các bạn comment sai cô phải hỏi lại ngay đúng không sandwich okay and uh, they are eating pizza thank you Hà An pizza right pizza good job good tốt nào tiếp tục đấy cái câu mà mình cứ hay hỏi là what what she eating hoặc là what he eating, right? Was she eating? She's eating dot dot dot, đúng không? Cô ấy đang ăn gì? Và trả lời là cô ấy thì đang ăn uh, cộng với một món đồ ăn nhá. Right. Okay. Now, so câu chuyện này thì mình sẽ để bài hôm sau còn bây giờ mình sẽ phải làm một cái bài bài quiz đúng không ui mình vẫn tin uh, Trần Nguyên Khang với Khải à Okay, remove here, right? Nào, bây giờ cả lớp nha, chuẩn bị nhà sau uh, một uh, đống cái câu đấy là chuẩn bị có một cái bài luyện tập này. Các bạn phải chuẩn bị tay chân để bắt đầu làm bài tập cho cô nha. Right, okay. Nào, so. Đợi chút, đợi chút. Cái game này thì quen lắm. là mình học và mình phải thực hành ngay đúng không mình học và mình phải thực hành ngay nha Okay, can you see the screen of the class? Can you see the screen? các con nhìn thấy trên màn hình không Ô, được mở chat rồi à không được mở chat à yes or no các con nhìn trên màn hình không no yes yes ôi bạn Hoàng Linh Hoàng Linh chị ôi nhiều đông bạn lắm cô xin lỗi nhá cô không nhìn được đâu thường thường ở trên là cô chỉ nhìn được cái chỗ participant giơ tay thôi này khi nào mà cô mở cả cả tab ra cô mới nhìn được các bạn thì lúc đấy là các bạn mới mất bài giảng các bạn sẽ không nhìn được right uh -huh. rồi hôm sau gọi linh chi nhá rồi yes now look at this we have master fruit cap we'll need to choose the food one here Okay, today we have the 10 words about food and drink, right? Uh, we have food and drink right bây giờ cô cần cả lớp là chuẩn bị tay chân để chuẩn bị mình comment đáp án nha. đầu tiên là we have fish fish nào tập trung vào đây là mình có chỉ có 10 từ thôi nào fish fish okay this is sushi sushi right nào cả lớp đọc theo nào fish fish sushi sushi beef beef thịt bò đó beef beef sandwich sandwich apple apple bananas bananas chicken chicken peppers peppers wine wine ketchup ketchup nào mình đi một vòng lại nữa nha để nhớ từ nha fish fish sushi Sushi. Beef. Beef. Sandwich. Sandwich. Apple. Apple. Bananas. Banana. Chicken. Chicken. Peppers. Peppers. Wine. Wine. Ketchup. Ketchup. Okay, are you ready? Các bạn đã ready chưa? Có 10 từ thôi các bạn. Are you ready? Say yes for me if you are ready for this game, please. Yes, okay. Now, so play. Fish. Fish. One, two, or three. Two. Ketchup. Okay. One, two, or three. Two or three. Ketchup. Three. Peppers. Okay. Peppers. One, two, or three. Three. Chicken. Okay. Chicken. One, two, three, four, and five. Two. Wine. Okay. Wine. Wine. Why? One or two? One or two? One or two? Okay, one. Bananas. Okay, bananas. One, two, three, four, and five. Banana. Apple. Okay, apple, apple. Apple. One good sushi. Sushi. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Yes, five. Beef. Beef. Beef. Ôi, beef thì lại có nhiều đáp án quá. Yeah, seven. Sandwich. Sandwich. sandwich. Four. Good job. Okay, can you hear me? Fish here. Fish. And where's chicken? One or two? One or two? One or two is chicken. One or two? Oh, yes, thank you. Two. Chicken. Okay, about wine. Wine. One, two, or three? One. Wine. Ketchup, one, two, or three? Two. Ketchup. Okay, beef, one, two, or three, or four? One. Beef. Okay, one, two, three, or four. Bananas. Three. Bananas. Sushi. One, two, three, or four. Four. Sushi. Apple. One, two, and three. Apple. Peppers. Peppers here. Okay, one. Peppers. Sandwich. Sandwich. Sandwich. Okay, the last turn now, the last round turn, right? One, two, three is this picture. There's a purse. Pepper. Peppers. How about this one? One, two, or three is about this picture. Yes, it's banana. Bananas. Okay. How about this? One, two, three, or four. Good job. This beef. Beef. And the next is Good ketchup. Job. Good job. How about this? Good fish. Fish. This one. Wow, where, where, where? Sandwich. Sandwich. Good. Okay, this one, mình sushi. sushi. Oh, come on, come on. One, two, three. Three, wine. Wine. And the last one. Apple. apple. And this is chicken. chicken. Oh my God. Lớp mình giỏi quá. Well done quá. Trời ơi. Oh my God. Just two stars. Rồi, lớp mình hôm sau phải làm nhanh hơn nhá. Okay. Good job. But now ừ, hôm nay đúng không thì cô sẽ gửi bài tập về nhà cho các bạn như hôm trước ở trên Quizzy nhá đúng không nhỉ và chúng mình sẽ làm và đến à, hôm thứ tư thì cô chào mình lại gặp lại nhau nhá but now this is the end of the class today You need to brush your teeth, wash your face, and go to bed. We need to have a good night. Bye bye the class. Các bạn nhớ nha, mình sẽ có bài tập ở trên Quizzy và các bạn nhớ làm bài tập nha. Ngày mai cô sẽ gửi cho các bạn bài tập này kèm theo những cái mã QR mà các bạn bị thiếu ấy con sẽ gửi lại danh sách để cho các con xem lại mã QR của mình mình đăng nhập trên Class Dojo nhé. còn hôm nay thì tất cả các bạn mà đã có comment sớm này cũng như là những bạn mà đặc biệt là hai cái bạn Phạm Phú Tiến Minh và bạn Trần Nguyên Khang ấy đó những cái bạn hôm nay đã có tương tác rất là tốt nhá thì sẽ được cộng điểm nha rồi hôm nay mình phải bye bye ở đây rồi good night Okay, I need to open the maze for all you. Yes, goodbye. Bye bye. Cô sẽ như vậy mà xin cô ơi cô là cô nghe cô ơi cô ơi các bạn comment ở trong chat này này cô đọc được này cô ơi cô